là muốn muốn kích hoạt à, mà tài lộc á, thì bắt buộc phải mua những cái vật phẩm này để mấy cái gốc hả thành không ạ không phải ạ nguyên tắc từ đầu chúng ta quen được nguyên tắc từ đầu ạ à, trước khi tôi nói về vòng ống thì đầu tiên giữ cái nhà sạch sẽ gọn gàng những phương nào là phương cát làm động những vương nào là vương hung thì làm tinh Được đấy là cái cơ bản nhất còn nếu sử dụng được vật phẩm phong thủy thì là cái điều tốt nhất còn nếu không được chỉ cần giữ gọn gàng ngăn nắp dịch dịch chỉnh chỉnh một số chỗ bởi vì trong căn nhà có những chỗ không thể chỉnh được ví dụ chỗ rửa bát ví dụ tủ lạnh ví dụ VKC không phải mỗi chốc mà chúng ta xoay chỉ ở đâu thì những phương đấy thì chúng ta sử dụng vật phẩm để chúng ta hóa sát còn không là chúng ta chỉ được kích hoạt bằng cách là làm náo động tức là làm trong động đấy đặt cái đồng hồ vào đấy đặt cái quạt vào đó là được rồi còn nếu như mà sử dụng được vật phẩm gì không phải là sử dụng tất chỉ sử dụng một hai cái để chúng ta hóa sát cho những phương xấu hay kích hoạt những phương tốt mà thôi đã dạ. đồng ý chưa ờ, hỏi nữa đi ạ tôi có nhà dạ, tôi hướng tay bây giờ tôi mua cái cái cái đồ đồ mà thầy để đó là tôi để ngay chỗ nào thầy nếu như mà nhà cô hướng đây thì để mà sang năm mà để cho vượng thì à, có một cách rất là dễ là làm động phương ấy lên muốn làm động phương ấy lên thì cô có thể uh, sử dụng một cái chuông gió cô treo trước cửa gió sáu cánh được không được sao, sao không ừ, sao không treo ngay trước cửa luôn ờ à, treo ngay trước cửa cho gió thổi vào đung đưa kính co dạ. đốc lên đốc cả âm thanh lên để mà vượng thì phương này sang năm rất vượng dạ. cảm ơn cô dạ, dạ chị lên trên hỏi luôn nữa để chạy À, thưa thầy em hỏi cái nhà em ở hướng tây nam dạ. thì vậy thì ờ, những cái phương tốt và xấu thì mình lấy cái phương chính của cái cửa nhà của đại môn của mình á dạ. và những cái phương tốt xấu thì mình sẽ phân ở trong cái vị trí ở trong nhà đúng không ạ dạ. vậy thì nếu như lên tầng 2, <laughs> tầng 3 thì sao và dạ. em theo em biết thêm một cái nữa là trong cái phong thủy hiện không nó sẽ tính ví dụ như ở trong phòng ngủ của em đi dạ. à, nếu theo phương vị của cái cửa chính của ngôi nhà thì phương vị phòng ngủ của em đang là hướng tây bắc dạ vậy nếu như em muốn kích cho cái phòng ngủ em nó tốt lên nó có nhân duyên hay là cái gì đó thì em phải tính từ ở cái cửa của phòng ngủ hay là hay là tổng thể giống như vậy ạ rồi cảm ơn câu hỏi của chị dạ à thế này à, cái việc đầu tiên chúng ta nói đến cái nhà hướng tây nam đúng không ạ thì xin lỗi chị sinh năm bao nhiêu nhỉ sinh năm bao nhiêu ạ à chị em quý ơi tức là như này nếu như mà cái nhà của chị hướng tây nam thì ở cái phần hướng tức là phần đấy là đại môn là cửa chính rồi chúng ta không có cách nào để chúng ta có thể đặt vào thổng gì đấy được cho nên có một cái phương án người ta gọi là hóa giải cái hướng thông qua cái thảm ở phần trước tôi có hướng dẫn thì mình không động về hướng tây nam nữa và chúng ta chỉ có động vào những cái phương vị mà nằm và có tường hoặc có tủ có kệ để cho kích hoạt mà thôi là điều thứ nhất điều thứ hai là chúng ta chỉ kích hoạt tài động ở trong cái khu vực phòng khách chứ không kích hoạt tài động ở trong phòng ngủ điều thứ hai điều thứ ba tức là nếu như mà chị muốn kích hoạt cái chuyện nhân duyên cho khí thế thích bừng lên ờ, đúng không ạ thì người ta sử dụng cái phương pháp gọi là kích hoạt đào hoa chứ không dùng huyền không hay bất kỳ cái phong thủy kích vận nào để kích cả đối với đào hoa thì có ba loại đào hoa cái đào hoa thứ nhất đào hoa lưu niên năm đúng không ạ chính là vị trí cửu tử chính là vị trí cửu tử tuy nhiên phòng ngủ thì mình sẽ không kích cái chuyện đó hơi báo mùi đào hoa cung tí sang năm là vị trí của tí tức là thái tuế cư đào hoa cung đào hoa ngũ thái tuế lưu niên cho nên là sang năm là cái chuyện đào hoa là dễ gây ra chuyện cái cọ chứa bình tĩnh cách binh quỷ của lúc tiên là cái cái nhà hướng tây nam thì người ta xét cái đào hoa của trạch theo của trên đất đấy đúng không ạ đào hoa của trạch đúng không ạ thì nằm ở vị trí phía đông mà lại gỗ vũ hoàng à, thế bỏ cái bệnh quỷ của thuốc tiên lo thì nói một lúc mình thấy tự nhiên là thấy nó đen đen này cho nên là vị trí trong phòng ngủ của chị kiểm tra xem là nếu như cái nhà để hướng tây nam đúng không ạ mà lại cái cửa ở tây bắc hay cái kiểu gì cửa đấy à có cái khe tức là tây nam nhưng mà nó có hành lang để đi vào dễ vào đúng không ạ cửa phòng ngủ cơ mà à tức là cái phòng ở đằng sau nhà ông đúng không ạ à nếu như với cửa phòng ngủ cũng ở tây nam luôn thì tức là cái nhà cái phòng đấy nằm ở vị đông bắc của trong nhà về này nhá làm này đọc lại làm này đấy um, anh chị chưa tưởng tượng cái nhà đây à tả tí nhá nhà đúng chị nhà nhà đúng không ạ nhà phố đúng không ạ à vì nhà phố thì tóm lại vẫn là cái nhà đúng không <laughs> tóm lại cái nhà là như này anh chị hiểu chưa được ở chỗ này là tây nam này ở đây là đông bắc này chỗ này là cầu thang này đúng rồi cái phòng chị đây này thì tôi gọi cái phòng này vẫn là phòng tây nam đúng không dạ đúng rồi nhưng mà cái phòng cầu thang ngược lại ờ thì cầu thang chỗ này ờ thì cầu thang ở bên này ở ngoài trước phía trước là phòng thờ ờ thì kệ phòng thờ đấy vì nó xét phòng ngủ mà <laughs> đúng không thì dạ, đây là, thì đây là cái phòng ngủ của chị ở đây này dạ đó xóa xóa này đi xóa này đi cho nó đẹp đúng không dạ đúng không tây nam đúng không bên này đông nam đúng không bên này là tây bắc đúng không yeah. Dạ. chúng ta đặt cái tâm ở đây đúng không xét riêng phòng ngủ rồi nhá yeah. Dạ. đúng không phòng này đúng không ở bên dưới từng ngủ là cái gì đấy ở ở dưới đất là cái chỗ đó là cái ờ, cái bếp cái toilet là cái bếp ở ờ, còn cái tầng giữa là cái phòng từ từ từ từ từ từ từ từ cái toilet cái bếp xong bắt đầu đến một cái tầng nữa không đến phòng chị đúng không dạ đúng rồi em rồi đầu dương để đâu đầu em quay hướng đông bắc cái đầu em trời ơi <laughs> dạ đúng rồi thầy đúng rồi thầy à, đúng rồi cho nên cái, cái, cái tủ đây đúng không dạ đằng sau này có cửa sổ không dạ không vâng, cái tủ ngay cái chân em luôn á à, cho tủ đây luôn dạ đúng rồi chỗ này để cái gì cái tủ ngay chân em còn ngay chỗ này là cái bàn trang điểm có cái tướng kiến rồi ra ngoài không quay lại các bạn cái điểm quay lại thầy quay chung với cái đầu rồi, rồi, mình thích mình thích mình thích biết rồi để làm này nhá về làm này nhá về xoay tủ để đây được không nếu như em quay cái tủ cái tủ như vậy thì nó che mất cái máy lạnh thế á các bạn phấn này đây được không cái gì thầy các bạn phấn đấy các bạn phấn để dưới chân hả chứ chân như vậy thì không vừa đầy cái tủ dưới chân rồi thôi đen rồi <laughs> với lại xung quanh uh, nhìn này cái nhà này á là hướng đông bắc tây nam đúng không ạ yeah. Dạ. đặt như thế này tức là đặt là đầu hướng đông bắc chân đặt ở tây nam yeah. Dạ. đúng không ạ thì để cái gương ở đây đúng không cái gương để ở đây quay ngoài cửa yeah. Dạ đúng không? Bởi vì chị không thể đặt cái gương nhẹ được, nó không thể dọn vào giường chị được. Yeah. Dạ. Chắc chắn cái gương nó sẽ nằm đầu giường như này. Yeah. Dạ. Và nó rất là to và nó dọi thẳng ngoài cửa. Yeah. Dạ. Cho nên toàn bộ cái phần cắt khí nó bị đẩy ra ngoài hết. Ừ. Nên khi mà vào nhà, vào phòng của chị chưa biết như nào, hôm nào mà bạn buồn buồn ấy, bạn tưởng gặp ma. Buồn mình buồn buồn mà mở cửa ra nhìn thấy cái gương luôn mà, nhìn thấy mình, nhìn thấy bóng mình, giật mình mà không bao giờ có khí nó vào trong nhà được. Thứ nữa, đối với nhà hướng đông bắc tây nam thì trí cửa này rất là cát nhưng mà do là để cái gương như này nó đẩy toàn bộ khí ra bên ngoài vậy em vắt cái gương đi thầy bình tĩnh bình tĩnh cứ bình tĩnh đúng không ạ bất gương thì làm sao con đánh cái bàn trang điểm được em không cần trang điểm ấy dồ nên như thế này nên có một cách như thế này. nên có một cách như thế này nếu như một cái chiều này thông thường cái nhà chúng ta khoảng ba mét rưỡi đúng không ạ ba mươi giây đến bốn mét và cái giường của chị nó chỉ có hai mét hai đến hai mét một hai mét hai tính cả thành đúng không ạ cho nên là để mà cái phòng này để mà cho nó để mà dễ được sắp xếp được ấy nếu những cái đoạn này của chị dùng được bao nhiêu mét em à, không có đến, <laughs> không không để ý nhà phố đúng không ạ dạ nhà phố trong thị đúng không ạ sao ạ nhà phố trong thị đúng không ạ em khu bắc đây mà sai à thế thì nó phải được 5 mét 5 mét thì đoạn này dư sức cái không gian cho nên ra là chị hoàn toàn có thể sắp xếp bằng cách là dịch cái giường nó dịch định kiến ra phía bên này một chút yeah. Dạ. vì chỗ nó rộng 5 mét đâu ạ. yeah. đưa tắt màn hình Thế rồi đúng không ạ chúng ta đưa cái bàn phấn sang chỗ này để cái gương nó dọn chân này sang yeah. Dạ. đúng không ạ chị có thể chuyển cái tủ về đây mà có thể đặt cái tivi đây nếu chị thích không em không có tivi ờ à, không nếu không có cũng không sao cả thì nếu chị cũng muốn còn nếu không thì chị có thể để và chị để nguyên cái cương vị của chị như thế này dạ. đồng ý không ạ sau bắt đầu là sau đó là tại vị trí ở đây là cái táp đầu giường để tôi vẽ cho chị luôn đã thế thì thử phát xem nào thật phát xem nào rồi có nghĩa là em dời em dời cái tủ bình tĩnh dịch ra đây làm y nguyên vậy thôi dịch ra đây cái giường đây được chưa rồi tại cương vị như này đúng không ạ Nhìn thấy chưa? Yeah. Dạ. Để một cái tab đây đúng không ạ? Tại chỗ này nhá. Đặt cho tôi một cái lọ. Trong đó nuôi 11 con cá. Hoặc là một con thôi. <laughs> Bảy màu. Cái đâu đang làm đính đấy. độc tài tuế lên vỡ trận. Đây, hình như này nuôi bốn cá thế này thả cái rêu vào chết thành con khác làm được em tô mà nó sát sinh là sao thầy chẳng may nuôi nó chết phải thay con khác sát sinh đâu chị nuôi con cá nuôi giỏi lắm mới được hơn năm nó chết cáp này thường em nuôi con chị là nó chết không đâu đó tôi bảo là nhìn nó biết cho nên bảo là chết thì thay con khác nói thế này cũng phát sinh ok về làm y nguyên như vậy lý do tại sao mình nuôi cá chi vậy thầy nuôi đào hoa thật mà có cá là có đào hoa hả đâu tôi đang đi biết tôi này tôi đào hoa của mình nhưng mà cả cái cái cái giường của em á là em uh, sử dụng toàn màu trắng hết em không sử dụng màu gì hết nó có phá không không đẩy nó ra đẩy ra xem cái phương đó còn nếu thích nhanh thì treo hoa giả vào đấy yeah. Dạ. nhưng mà họ nhớ phải giữ hoa giả là sạch có người yêu ngon lành rồi vứt đi không em chỉ thử nghiệm thôi chứ em không có thật xài hơn đi cần gì em thử thật hơn cần gì thử đúng không ok hiểu chưa về làm y quyên này